God bless you. It's a joy to come into your homes and if you're ever in our area, please stop by. Nếu bạn tình cờ tham gia vào một buổi kinh thánh học thuật, bạn sẽ hiểu được mục đích của hoạt động này không phải là để truy vấn, nghiên cứu hay là đặt câu hỏi về những lỗ hổng được viết ở trong kinh thánh. Mục đích của hoạt động này là để giúp người học thấm nhuần tư tưởng được ghi ở trong kinh thánh. Nếu có những điều người đọc không rõ về kinh thánh, thì đó không phải là vì có vấn đề về kinh thánh, mà là vì người đọc chưa hiểu rõ được những dòng chữ đó hoặc là người đọc đang hiểu sai, đang diễn giải sai. Nói chung ấy thì nếu người đọc thấy kinh thành có vấn đề thì vấn đề đó là nằm ở người đọc. Việc dạy sử ở Việt Nam cũng như vậy. Môn sử đang được sử dụng như một công cụ thì đúng hơn. Nếu nói tổng quát thì có hai mục đích sau và hai mục đích này bổ trợ lẫn nhau. Thứ nhất, môn sử phải giúp người đọc thấy được sự vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Và thứ hai, Đảng và Nhà nước sẽ là lực lượng lãnh đạo giúp duy trì sự vĩ đại đó đó là quan điểm của tác giả Husky Wonderfly trong bài viết lịch sử ở Việt Nam đang được giảng dạy như một tôn giáo, được đăng tải trên Spider Room vào tháng 9 vừa qua. Như thường lệ, video này được làm ra với một mục đích duy nhất, đấy là chia sẻ góc nhìn cá nhân một chiều của tác giả. Nó không phản ánh lập trường của Spider Room, càng không phải để định hướng dư luận. Xin hãy lưu ý chủ đề mà tác giả muốn bàn luận là về cách giáo dục và giảng dạy một lịch sử, chứ nó không phải bất kỳ điều gì khác. Trong tương lai, chúng mình sẽ cố gắng hết sức để đưa lên một bài viết với góc nhìn ngược lại, tương tự với series trường chuyên lớp chọn. Lưu ý rằng, tất cả những comment mang tính đả kích, gây thù hằn, kích động hoặc là chống phá chính quyền sẽ bị xử lý ngay lập tức, thậm chí là bị block vĩnh viễn khỏi kênh. Trước khi đi tiếp, Spider Room đang cần tìm hai người đồng đội full time, một editor cho mảng video ngắn trên dưới một phút và một người anh em quay dựng cho mảng vlog, podcast, quảng cáo. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Môn lịch sử ở Việt Nam đang được đối xử như thế nào? Bên cạnh các vấn đề về kinh tế thì các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ nhiều ý kiến liên quan đến nội dung giáo dục đào tạo như tính bắt buộc của môn lịch sử trong chương trình phổ thông. Mình rút ra được điều này sau khi đọc tin về Quốc hội thảo luận về việc dạy và học môn sử. Đây là một điều vô cùng kỳ lạ và hiếm có ở trong chính trị bởi vì thường Quốc hội và các lãnh đạo cấp cao thường không đi bàn những tiểu tiết ở mức độ môn học như thế này. Thường thì Quốc hội chỉ bàn về chính sách cho giáo dục, chỉ tiêu cho giáo dục và các vấn đề xoay quanh luật pháp. Đằng này Quốc hội đã dành thời gian riêng cho một môn học, đặc biệt là môn sử chứ không phải là toán hay là khoa học hay là kỹ sư hay là khoa học máy tính vốn là những môn giúp đào tạo ra những người lao động có kỹ năng tay nghề cao phù hợp với nhu cầu phát triển của quốc gia ở đây Spider Room muốn bổ sung thêm một chút thông tin để tránh hiểu lầm theo chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt năm 2018 và bắt đầu áp dụng kể từ năm học 2022-2023. Học sinh trung học phổ thông sẽ được tự lựa chọn môn học, trong đó có lịch sử, thuộc nhóm môn khoa học xã hội. Trước thay đổi không nhỏ này, cư dân mạng Việt Nam đã dậy sóng phản đối. Phần lớn đề xuất và ủng hộ cách thay đổi phương thức giảng dạy môn lịch sử sao cho cuốn hút hơn, thay vì biến đây thành một môn tự chọn. Việc thảo luận về môn lịch sử của Quốc hội xuất phát từ vấn đề đang rất nhức nhối này, chứ không phải là đột nhiên chính phủ nổi hứng ra bàn bạc về môn lịch sử và tạm thời cũng chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy rằng chính phủ coi trọng môn lịch sử hơn những môn học khác. Vậy thôi, giờ thì quay trở lại với bài viết nào. Nhu cầu lao động cho học sinh, sinh viên chuyên ngành sử là rất thấp. Với những lao động phổ thông ngành khác cũng không thực sự cần biết quá nhiều về lịch sử để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu có thì cũng chỉ là những kiến thức lịch sử liên quan mật thiết tới công việc. Có thể nói là đại đa số quần chúng ở ngoài kia. Hầu như không ai nói rằng họ cần phải trau dồi kiến thức môn sử để tăng cơ hội kiếm được việc làm hay là để cải thiện công việc cả. Nếu bạn nói rằng cần người học sử để giúp bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thì mình cũng không đồng ý. Bởi vì thực tế cho thấy rằng rất nhiều dự án liên quan tới lịch sử văn hóa bị thất bại hoặc là bỏ rơi. Dù rằng suốt những năm qua, công tác dạy sử cả trong và ngoài nhà trường vẫn luôn được đẩy mạnh. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, trưởng khoa lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh từng ngậm ngùi nhận xét cách đây khoảng 20 năm. Tôi có dịp đi xem một số bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh Gần đây tôi thử quay trở lại một số nơi mà mình đã từng đến thì thấy chẳng có gì thay đổi cả. Có chăng chỉ là một vài chi tiết nhỏ không đáng kể. Lẽ ra với ngần ấy thời gian phải có sự chuyển biến mang tính đột phá, làm cho mình phải ngỡ ngàng thì mới đúng. Thế nhưng sự thật nó lại không diễn ra như là tôi nghĩ. Ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty Lửa Việt thì so sánh, nhìn chung Hệ thống bảo tàng của Việt Nam chúng ta hiện nay là bảo tàng của thế giới cách đây ít nhất 50 năm. Nhiều người rất ngạc nhiên rằng Việt Nam là một dân tộc lịch sử dữ dội, nhưng lại hiếm có cái bảo tàng nào cho ra ngô ra khoai và gần như tất cả đều nghèo nàn, lạc hậu, đơn điệu và bao cấp giải đều, từ đó gây ra sự lãng phí và bất hợp lý kéo dài. Không chỉ có mỗi bảo tàng mà chúng ta có thể thấy rằng đình, chùa, miếu, những cái khu nào mà không thu hút được nhiều khách đến viếng, tức là kiếm được nhiều tiền ấy thì hầu như đều bị lãng quên và rất ít được mọi người để ý đến. Rất nhiều bất cập xảy ra nhưng bị xử lý một cách chậm trễ. Xã hội hiện tại đầy dẫy những người chẳng có một chút thương xót gì cho văn hóa, lịch sử của dân tộc và dường như có sự đối đãi thiên vị với những di tích quan trọng về mặt chính trị hoặc là kiếm ra được tiền. Người ta cũng nhân danh tôn giáo, văn hóa để đi phá rừng, phá núi xây khu du lịch tâm linh kiếm tiền. Thực tế có thể thấy thị trường lao động không có nhu cầu cao cho những người học sử về mặt văn hóa xã hội thì việc bảo tồn văn hóa lịch sử không đồng đều và chỉ được chú trọng ở những nơi nổi tiếng, kiếm được tiền hoặc là liên quan tới chính trị. Vì sao môn sử đang được quan tâm nhiều đến như vậy? Câu trả lời hợp lý nhất là bởi vì đây là một môn học quan trọng về lĩnh vực chính trị, giúp chính phủ kêu gọi được sự ủng hộ của người dân. Cũng giống như kinh thánh là phương tiện để nuôi dưỡng lòng trung thành với cả tôn giáo, môn sử cũng là một công cụ chính trị dùng để nuôi dưỡng lòng trung thành với nhà nước. Với góc nhìn này, chúng ta có thể thấy được nhiều điểm tương đồng giữa môn sử và kinh thánh học thuật, cũng như giải thích được những vấn đề đang gặp phải trong việc giảng dạy môn sử. Một vấn đề mà chúng ta có thể thấy được là việc học sinh phải đọc thuộc lòng quá nhiều thứ khiến cho tư duy về lịch sử bị sơ cứng. Vấn nạn học thuộc lòng vẫn là vấn nạn lớn của môn lịch sử và suốt bao nhiêu năm cải cách vẫn không tìm được lối ra. Nguyên nhân mà chính phủ không đưa ra được giải pháp là vì việc học thuộc lòng là cách hiệu quả để khiến cho học sinh nhất nhất ghi nhớ những câu chuyện lịch sử được công nhận là chính thống Tất cả các giải pháp cải cách sẽ biến môn sử từ tôn giáo thành một môn khoa học bài bản. Từ đó học sinh sẽ được phát triển các tư duy, góc nhìn riêng của họ và như thế làm hỏng vai trò của môn lịch sử là tôi rèn lòng trung thành. Việc có những suy nghĩ và góc nhìn riêng là không chấp nhận được ở trong văn hóa chính trị ở Việt Nam bởi chính phủ quy định chỉ có một câu chuyện duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong câu chuyện đó thì kẻ xấu người tốt là rất rõ ràng. Những gì xảy ra chỉ có thể diễn giải theo một góc nhìn. Các nguyên nhân đều đã được xác định rõ các hậu quả thì đều đã được ghi rõ. Do đó công việc của người học là phải ghi nhớ những điều đó và không được phép đặt câu hỏi ở đây. Chính phủ kiểm soát điều này rất chặt chẽ và đảm bảo tất cả mọi hoạt động liên quan đến lịch sử đều phải khớp với câu chuyện chính thống của chính phủ. Từ việc ai được lấy tên để đặt tên cho đường cho đến việc ca sĩ nào sẽ được hát bài nào. Một văn bản không được công khai của ban tuyên giáo gửi về lãnh đạo địa phương liên quan đến việc chọn người đặt tên cho đường phố, công trình công cộng Ví dụ gần đây có việc ca sĩ Khánh Ly bị nhắc tên bởi việc hát bài Gia tài của mẹ. Trong bài có câu 20 năm nội chiến từng ngày được cho là sai lệch về quan điểm tiếp cận lâu nay của chính sử và tài liệu chính thống mà Đảng và Nhà nước Việt Nam tuyên truyền. Theo mình, thay vì chỉ khẳng định một cách đương nhiên đây là cuộc chiến chống xâm lược, nhà nước Việt Nam có thể nêu ra quan điểm tiếp cận cuộc chiến theo từng bên và lý do vì sao mỗi bên tiếp cận theo quan điểm đó và chứng minh quan điểm tiếp cận nào mới là đúng đắn. Như vậy sẽ giúp cho người dân hiểu được bản chất của cuộc chiến này hơn. Làm được như vậy, cho dù nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có sáng tác thế nào hay là ca sĩ Khánh Ly có hát gì thì chẳng nữa, nhà nước cũng không cần thiết phải bỏ thời gian đi kiểm soát cũng như là xử phạt vi phạm. Điều này tương tự với việc giảng dạy kinh thánh như mình đã nói ở trên. Mọi người phải hiểu đúng ý ở trong kinh thánh và không được phép có những suy diễn của riêng mình. Chào các bạn, lại là Spyroom đây, xuất hiện để đính chính thêm một lần nữa. Ở đây tác giả Husky Wanderfly đã có một chút sự nhầm lẫn đó là việc xử phạt Khánh Ly không thực sự liên quan đến việc bà hát câu 20 năm nội chiến từng ngày, mà là bởi vì show diễn của bà không đăng ký biểu diễn bài gia tài của mẹ. Việc này đã được khán giả chủ động báo cáo cho phía chính quyền. Tại khoản 2, điều 11 Nghị định Chính phủ số 38 năm 2021. Hành vi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản được cấp phép sẽ phải chịu phạt hành chính Do đó, lấy ví dụ về việc chính quyền xử phạt Khánh Ly trong trường hợp này không thực sự xác đáng. Thứ hai, việc hiểu được bản chất của một lịch sử. Chúng ta cũng hiểu được tại sao việc nghiên cứu đào sâu vào lịch sử dân tộc lại phát triển chậm. Ở Việt Nam, khi một sự kiện nghiên cứu lịch sử được chính phủ tổ chức, thì việc nghiên cứu đó không phải là để làm rõ các uẩn khúc lịch sử hay là để nghiên cứu lại vấn đề, mà thường nó là để tô điểm thêm cho những thứ người ta đã định sẵn. Ví dụ như là sự kiện nghiên cứu về chiến thắng Điện Biên Phủ thì nguyên mục đích của cái sự kiện đã không hề có sự nghiên cứu nào mà chỉ là dùng lại các tài liệu trước, sau đó lại cố gắng chỉ ra thêm một vài cái sự vĩ đại mới mà trước đây chưa từng được khám phá ra. Việc nghiên cứu sự vĩ đại này và nghiên cứu phải tự do trong khuôn khổ khiến cho việc nghiên cứu và phát triển môn lịch sử ở Việt Nam mãi bị bế tắc ở trong thời gian dài. Do đó sau khi đã hiểu được nguyên nhân cốt lõi của việc hình thành cách dạy học thuộc lòng môn sử, ta sẽ hiểu tại sao các giải pháp đề xuất thường hời hợt mà không thể được áp dụng các giải pháp đề xuất hời hợt như là cho học sinh xem phim lịch sử, đi tham quan bảo tàng, tham gia vào các hoạt động liên quan tới lịch sử thật ra là đều không có lợi ích cho việc giáo dục bởi vì nó chỉ giúp cho học sinh dễ nhớ các sự kiện hơn chứ nó không thay đổi bản chất của môn học là một công cụ để phục vụ mục đích chính trị. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cách đúng để dạy môn sử. Vậy ở các nền giáo dục tiên tiến, môn sử được giảng dạy như thế nào? Đầu tiên là môn sử được xem xét là một môn học nghiêm túc nhằm giúp cho người học hiểu được những sự kiện quan trọng trong quá khứ, hiểu được chúng đã xảy ra như thế nào và hậu quả của chúng cho đến ngày hôm nay. Ở mức độ giáo dục phổ thông, môn sử giúp đạt được hai mục đích chính. Đầu tiên là phát triển nhân cách, giúp một người hiểu được về xã hội mà mình đang sống, cũng như là giúp bản thân họ cảm thấy được gắn kết với xã hội trong quá khứ cũng như là hiện tại. Tiếp theo là phát triển tư duy, giúp một người phát triển được kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng phản biện. Trong khi người Việt Nam chúng ta thường quen với mục đích thứ nhất, chúng ta hầu như không thể hình dung được mục đích thứ hai và do đó chúng ta thường không hình dung được người học sử ra ngoài đời được trang bị các kỹ năng này như thế nào và nó có ích gì ở trong công việc. Ở các quốc gia phát triển hơn, học sinh ngoài việc đọc sách giáo khoa còn được khuyến khích khám phá thêm các tài liệu lịch sử khác, bao gồm tài liệu nhà trường gợi ý hoặc là tự tìm hiểu. Các tài liệu này là sách lịch sử, tư liệu lịch sử, ví dụ về bản thân mình khi học về chiến tranh lạnh mình đã tự đọc các văn bản ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Liên Xô về Truman Doctrine hoặc là đọc về các hiệp ước đã được ký kết so sánh với ở Việt Nam. Học sinh khi nhắc về Hiệp định Geneva ký kết vào năm 1954 và Hiệp định Paris được ký vào năm 1973 thì nội dung các hiệp ước chỉ là lướt qua và tóm tắt các ý mà người soạn sách giáo khoa muốn học sinh được đọc. Học sinh không được giao bài tập về việc đọc về toàn bộ hiệp định để hiểu về những gì đã được ký kết và thỏa thuận và tại sao lại có từng điều khoản như vậy. Như vậy, khi học sử, người đọc phải tiếp cận một lượng thông tin rất khổng lồ. Người học sẽ được hướng dẫn cách phân tích và chọn lọc các sự kiện chính, bỏ đi các phần không quan trọng, tức là phải biết linh hoạt. Lúc thì quan tâm tổng thể, lúc thì quan tâm đến chi tiết nhỏ. Người đọc cũng cần phải rèn luyện kỹ năng phân biệt nguồn tin đáng tin cậy và nguồn tin không đáng tin cậy. Phải giải thích được tại sao họ tin nguồn tin mà họ đang phân tích là đáng tin cậy và có giá trị để phân tích. Sau đó là dựa vào các bài phân tích, người đọc sẽ được học cách đưa ra quan điểm cá nhân, học cách phản bác quan điểm của người khác, đồng thời cũng phải chấp nhận bị người khác phản bác. Khi chấm bài, giáo viên sẽ chấm bài khá giống với việc chấm thi IELTS, đó là không có quan điểm đúng hay là sai, mà chấm điểm dựa theo sự chặt chẽ ở trong logic lập luận hay là quan điểm được trình bày một cách rõ ràng. Vậy thì vì sao ai cũng nên học sử theo cách đúng? những người học chuyên sử nếu không chọn con đường nghiên cứu chuyên sâu vào môn lịch sử vẫn có thể hoàn toàn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ngoại giao hoặc là tư vấn doanh nghiệp. Ở Singapore, nơi mình học tập và sinh sống, các kỹ năng phân tích vấn đề trong công việc và am hiểu văn hóa, lịch sử, chính trị toàn cầu khiến những người học sử rất được trọng dụng trong bộ ngoại giao hoặc là các công việc liên quan đến phân tích tài chính, cố vấn cho chính phủ ở khối doanh nghiệp tư nhân, người học sử sẽ có được kỹ năng đọc hiểu phân tích chuyên sâu, giúp họ nhanh nắm bắt và xử lý lượng lớn thông tin trong công việc với những dòng suy nghĩ mạch lạc. Nhờ thường xuyên viết luận, họ có thể trình bày rõ ràng các ý tưởng trong báo cáo mà mình viết, biết dùng số liệu và bằng chứng đáng tin cậy để củng cố cho các lập luận của mình. Như vậy, một môn sử khi được dạy bài bản và đúng cách sẽ vừa giúp cá nhân gắn kết được với cộng đồng và xã hội mà mình đang sinh sống, đồng thời cũng trang bị cho công dân đầy những kiến thức và kỹ năng hữu ích giúp họ phát triển sự nghiệp xa hơn ở trong tương lai. Ngoài ra xã hội cũng sẽ được nhiều lợi hơn khi những cá nhân trong xã hội đó biết tư duy độc lập, biết đọc hiểu và có tư duy phản biện. Tuy nhiên điều đó dường như khó có thể trở thành hiện thực ở một trong những đất nước coi môn lịch sử như là một công cụ chính trị và coi việc dạy lịch sử như là một phần của tôn giáo. Với mục đích chính là nuôi dưỡng lòng trung thành với đảng cầm quyền. Với chính sách như thế, việc dạy sử và học sử trong nhiều năm tới vẫn sẽ bế tắc và nhà nước sẽ mãi loay hoay với những giải pháp sai lầm hoặc là lạc hậu. Sẽ có nhiều công sức và tiền bạc được đổ vào, nhưng kết quả thu về sẽ chẳng được bao nhiêu. Vậy thì liệu có tương lai nào cho nền dạy sử ở Việt Nam? Để khép lại video này, Spider Room muốn chia sẻ đôi điều. Thực tế, cách dạy sử như một tôn giáo mà tác giả Husky Wonderfly đề cập ở đây hiện nay hầu hết chỉ còn đúng với các bậc giáo dục từ phổ thông trở xuống ở những bậc giáo dục cao hơn, đặc biệt là tại những ngôi trường lớn. Cách tiếp cận lịch sử của các học viên đã được cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều. Từ đầu những năm 2000, cách giảng dạy theo hướng khai phóng hơn cũng đã từng được cố giáo sư Phan Huy Lê khởi xướng. Về kiến thức lịch sử uyên thâm, giáo sư Phan Huy Lê đã góp phần tạo ra một sự đổi mới trong việc nghiên cứu, đánh giá lại lịch sử bằng cái nhìn khách quan và khoa học, nhất là lịch sử của Vương Triều Nguyễn – Tiếc rằng xu hướng khai phóng này của cố giáo sư đã gặp phải vô số trở ngại bởi chính những tín đồ của cách dạy sử cũ, những tàn dư của một hệ thống giáo dục mang hơi hướng tôn giáo lúc trước. Tới nay, dù gặp nhiều thách thức, nhưng xu hướng đổi mới mà cố giáo sư mở đường vẫn đang được phát triển hoàn thiện trong phạm vi giáo dục sau phổ thông và cho thấy những dấu hiệu tích cực ở trong tương lai. Dù vậy, câu hỏi đặt ra đối với chúng ta lại chính là tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy giữa việc giảng dạy sử ở các cấp độ từ phổ thông trở xuống so với những cấp độ giáo dục cao hơn. Phải chăng tôn chỉ của nền giáo dục Việt Nam trước đây, hiện giờ và cả sau này đều có một tôn chỉ? Đó là để có thể hiểu hết được sự thật thì trước hết con người phải được đào tạo để có một niềm tin vô điều kiện. Nếu quả thực là như vậy, thì phải chăng tác giả Husky Wanderfly đã đúng khi cho rằng lịch sử Việt Nam đang được giảng dạy như một tôn giáo?